thì ngày hôm qua thì mình có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đè lôi tuần và một cái đường cầu lô khung thì cũng rất chi là may mắn là cái ngày đầu tiên của chúng ta thì cũng chiến thắng được cái chạm 8 cứng này của mình anh em nhé thì ngày hôm qua để xem xong kết quả của chúng ta đây thứ bảy của chúng ta thì đè về 78 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 8 này thôi dàn 4 số của chúng ta thì chúng ta vẫn chưa ăn được và lô khung 3 ngày anh em nhé đó ngày hôm qua thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 8 thế anh em nào mà ăn được cái chạm 8 này rồi thì chúng ta bỏ đi thì à, anh em có thể là nuôi tiếp bốn cái số này và cặp à, lô khung ngày thứ hai cặp lô khung ngày thứ hai của chúng ta rất chi là đẹp anh em nhé cặp à, 8998 này trong buổi chiều ngày hôm nay thì khá là ok anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục chúng ta vào nuôi cho mình thì ở trên kênh của chúng ta thì cái chạm 8 này nó ra rồi thì chúng ta bỏ thì chúng ta còn một cái chạm 6 nữa anh em nhé chạm 6 và cái bộ đề 13 này anh em nào đang nuôi thì chúng ta tiếp tục nuôi đến ngày 14 cho mình hôm nay thì à, mới là ngày 11 à, thì chúng ta còn 4 hôm nữa thì anh em tiếp tục vào nuôi cái chạm 6 anh em nhé <clears throat> thì một lần nữa thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta chiến thắng được cái chạm 8 thì mình cũng cảm ơn 501 người đã like video cho mình và cảm ơn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 để chúng ta nuôi anh em để ý vào đây cho mình em nhé thứ bảy hàng tuần thì cái đường cầu này của chúng ta nó khung chỉ ở trong vòng 4 ngày là nó đã ra rồi thứ bảy này ngày 12 tháng 11 ở giải 3 này mình sẽ kết hợp chạm và xong thủ đề anh em nhé đề lui tuần thứ bảy chạm 3 này ba bốn ba thì anh em vừa nghe mình nói vừa nghe mình chỉ anh em nhé thứ bảy ngày 12 tháng 11 này thì mình sẽ đi test cho anh em <coughs> ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 34 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 3 này và ăn thẳng con 34 trong cái dàn đề hai số này tiếp tục kiên ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ sáu này thứ bảy ngày 19 tháng 11 của chúng ta đề về 34 thì chúng ta cũng ăn được chạm 3 và ăn được con 34 anh em nhé tiếp tục đường cầu này của chúng ta thì có cái chạm không này xong chủ đề của chúng ta là 070 để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 19 tháng 11 Ngày đầu tiên đề về không thì chúng ta ăn được chạm không và ăn thẳng con không trong cái dàn đề hai số. Tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi thứ bảy hàng tuần. Thứ tư này. Thứ năm này, thứ sáu này. Thứ bảy ngày 26 tháng 11 thì chúng ta lại có cặp không không và là cái chạm 7 anh em nhé để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 26 tháng 11 này ngày đầu tiên đề về 57 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 7 này thôi này tiếp tục thứ hai đề về 07 thì chúng ta ăn tiếp con đề 07 này và ăn chạm 7 anh em nhé khi ăn xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ ba này thứ tư này thứ năm này đề về 70 thì chúng ta ăn được con 70 chạm 7 thứ sáu thứ bảy đề về 76 thì chúng ta ăn chạm 7 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì chúng ta lại có cái chạm 7 xong thủ đề của chúng ta là 797 này để chúng ta nuôi tuần thứ bảy ngày mùng 3 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 07 thì chúng ta ăn được cái chạm 7 này tiếp tục ngày thứ tư đề về 79 thì chúng ta đã ăn chạm 7 và ăn thẳng con 79 này trong cái dàn đề hai số tiếp tục khiên xong chúng ta lại đợi thứ bảy hàng tuần thì theo cái đường cầu này của mình test ấy, nó đang chạy là hai số thì à, bình thường thì à, nó chỉ khung đến ngày thứ tư là nó đã ra rồi nên là anh em cân đối làm sao hợp lý là được anh em nhé thì thứ bảy tuần này của chúng ta ngày mùng 10 tháng 12 này thì chúng ta có đề chạm không <coughs> đề chạm không và cái song thủ đề của chúng ta là con 090 anh em nhé đó thì anh em nuôi khung cho vòng 4 hôm cho mình anh em đọc cẩn thận thì chúng ta lót cho mình lót bộ đề bộ đề 04 anh em nhé Nót bộ đề 04 vào cho mình Thì tí nữa ở cái bảng chốt thì mình sẽ chốt cho anh em là cái bộ đề 04 Kết hợp với cái chạm không Còn đâu anh em nào mà trùng cầu Cái đường cầu xong thủ đề này thì chúng ta có thể là lui cho mình anh em nhé Khá là đẹp luôn phải không ạ <clears throat> Về đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình này Lô khung của chúng ta thì mình bắt cho em là bạch thủ anh em nhé thứ bảy ngày 12 tháng 11 này. Về đường cầu lô khung của chúng ta ngày thứ bảy thì anh em để ý luôn đây cho mình này. Ở giải đặc biệt. Chúng ta ghép với giải nhất cho mình. Con cuối cùng giải đặc biệt này và con cuối cùng ở giải nhì, giải nhì anh em nhé. anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có lô cung 3 ngày chơi chủ nhật này thứ hai này và thứ ba bạch thủ lô của chúng ta là con 12 này để chúng ta lui anh em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em thứ bảy ngày 12 tháng 11 này để chơi chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu tiên chủ nhật thì chúng ta đã ăn được con 12 này anh em nhé ăn được con 12 con 12 của chúng ta về ở giải 3 này tiếp tục khiên xong thì chúng ta đợi thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 19 tháng 11 của chúng ta thì có cặp lô khung 3 ngày bạch thủ lô là con 44 để chúng ta nuôi chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 44 này phải không ạ con 44 của chúng ta về ở giải 6 này ăn ngày chủ nhật luôn phải không ạ tiếp tục khiên xong lại đợi thứ bảy hàng tuần Thứ bảy ngày 26 tháng 11 của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 64 anh em nhé. Bạch thủ lô 64 để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 64 này. 64 của chúng ta về ở giải nhì. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần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 thứ bảy ngày mùng 10 tháng 12 này thì cái tuần này của chúng ta thì chúng ta có bạch thủ lô là con 88 anh em nhé đó bạch thủ lô 88 anh em nào cẩn thận thì chúng ta lót cho mình con 33 vào đó còn anh em nào tham thì chúng ta có thể đánh bạch thủ được thì cái đường cầu đang chạy là ăn bạch thủ trùng cầu thì chúng ta vào không thì thôi anh em nhé